nó quăng anh ơi à, em có test gì bọt rồi em có em có test gì bọt giờ nó báo anh thay bình xăng nha nó rất là nhiều áp lực áp lực nó đến rồi có từ nhiều phía nữa mà nội cái xe không à anh tốn rất là nhiều giấy mực anh tốn rất là nhiều công sức tốn rất nhiều tâm trí tốn rất nhiều thời gian thậm chí mấy thằng nhóc của anh nó cũng tốn thời gian nó quay vlog quay video các kiểu mà thấy bà nội luôn Kim kha lái xe an toàn à, Xin chào các em đến với chương trình vlog của Như Nguyễn Năm nay năm gì mà anh xui quá mấy em ơi Tháng cô hồn mới lấy con mẹt về hôm kia Xong rồi cái mình ngồi á, mình làm cái video mình review lại công nghệ sửa đẹp hay sửa xấu up lên mạng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ một trăm mấy chục view luôn ông nội wow. bay vô ủa lộn một trăm mấy chục ngàn view xong rồi bay vô coi comment sao nó chửi không trượt phát nào hết trời trời nó có hai loại người mấy em một thì chửi mình nó nói mình à, láo à, nó nói mình à, à, nổ nó nói là tiền do ông có nội để lại à, mua mạc 7 tỷ thôi giờ mua mua xe gì gì mới mới nó, nó, nó, nó đúng đó là đối tượng nó bỏ một bên đi hen xong đối tượng thứ hai nó ha ha đáng đời mày nè con đồ các kiểu abc là điểu đồ mình bị xe mà nó cười mình bị mình bị hư xe mình tốn tiền mà nó cười đời mà nhân tình thế thái nó không vậy đó em khoan nói tới chuyện bảo hiểm khoan nói tới chuyện mẹ khoan nói chuyện này nọ chuyện kia chuyện chuyện nọ bỏ qua một bên đi làm cái clip về xong má thánh nó sôi tới cái này nè mấy em nó sôi tới ủa sao anh di ơi cớp anh di à, à, sao sao cái cớp của anh di bên hở mình khích vậy trời nó sôi ra luôn mình không biết luôn ba trời ơi mình review cái xe mà không biết bên hở mình khích luôn nó sôi ra bên hở mình khích cái mình thoại lại hãng đây mà sửa xe tao cái gì bên hở mình thích vậy Và bữa đó em quên buồn ngủ quá em dặn chưa kỹ lắm anh em sửa rồi cái nói tao lại mày mày lỡ mà có buồn ngủ mày ghé mà cho mấy hũ súp uống này con mày uống đi mày mày, mày, mày, mày dặn xe tao cho đàng hoàng chút xíu mày làm ăn cái gì đâu á mày để vậy tao lên tao review một phát một cái bể cả nồi luôn nó nói à mày sửa dở này nọ kia bc đồ các kiểu có thêm này nó mới hài mấy em tới thằng nhân viên của anh thằng nhân viên khốn nạn mới có đi học không cô giáo đai gì đó viết chữ may bác may bác sai tên thương hiệu xe tao luôn đủ nó sôi tìm cái nữa nó kêu tao đuổi nhân viên nó đi rồi tính sao giờ có đuổi không đuổi nó thằng nó đốc dựng cho anh nhiều clip cũng nhiều view rồi đó mà bây giờ nó sai cái lỗi may bách với may bách bách là bách thường thôi nó may bát ổ làm như anh bây giờ là anh có thù với xe hay sao á hay là xe nó có thù với anh hay gì đó mà bây giờ cái niềm tin vào mẹ trong anh nó đang dao động nha mấy em bây giờ mẹ thằng ferrari tới tán phát yêu luôn á thiệt á chán thằng mẹ dữ lắm luôn rồi đó chán tới cực độ luôn biết vụ gì không cái xe mới sửa xong giờ hư nữa nó nằm bệnh viện nữa rồi biết hưởng gì không mấy em kể nghe mà nó sốc hàng nữa thôi nè xe đang chạy lon ton ngoài đường mở ra thấy kim xăng không phần trăm hết hồn má ơi chết mẹ rồi thằng chó nào rút xăng tao vậy tại vì xe ngày trước anh đổ một trăm phần trăm đó chạy qua nhà chạy qua đi chơi với con bồ mới có bữa hai bữa mà đi gần không mà đâu đó không có đi hồ tây mấy em <laughs> đi gần xích đấy ha sài gòn không có hồ tây nha nó cũng đâu có nhúng nhảy gì đâu mà nó, nó tốn năng lượng vậy mà nó báo kim xăng không cái hết hồn nó khốn nạn cấp xăng hả hay là bình xăng bị lủng nó sợ bình xăng bị lủng xong mà tấp vô tắt máy đề lên kim xăng vẫn không nữa hết hồn luôn mày ơi nhưng mà tao nhớ chắc chắn á là là là là, là xe đó còn xăng nhưng mà giờ nó vậy đó nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó đó thì đáng lẽ là anh phải chạy đi kiếm cái xăng đổ liền đúng không nói cho mày nghe vẫn một cái quan điểm đã cũ vẫn một cái câu quan điểm đã cũ mà chính như người nhanh nè mới gọi là cái sự thấm thía mình bỏ nhiều tiền ra mình mua xe mình tốn nhiều tiền để mình sửa xe đúng không nhưng mà mình gọi là cái xe hơi ở việt nam á nó được đối xử quá bèo bọt yes đối xử quá bèo bọt cái này mày chửi tao tao chịu rồi chứ tao không thể nào tao tao khen được hết á chạy trên con đường quốc lộ 1 a không có cái xăng nào hết một đoạn đường dài không có cái xăng nha mấy em muốn có cái xăng phải quẹo bên kia đường trời ơi nó chán gì đâu luôn á thiệt sự luôn á vậy thì lúc đó mà xe bị hư cái cái nữa là cứu hộ xiền rồi đúng không mà cứu hộ trong một đêm trời tối tối như vậy mà trong cái hoàn cảnh như vậy nghĩ tới là thôi đã sốt rét rồi thì bây giờ nó tạo cho mình cái cảm giác là không biết lúc nào trong bình xăng nó còn xăng hay hết xăng bạn hiểu không bây giờ tôi đổ xăng đầy bình nó vẫn báo không tôi chạy chút xíu nó cũng báo không nói chung nó báo không hoài luôn đó nó báo không bên kim xăng nó có tấm hình đó nó, nó, nó, nó không có nhảy phát nào hết xong bữa nay đem lên hãng mạc kiểm tra kiểm tra xong biết sao rồi tôi cốt cuộc với nó quăng cho bệnh gì không mấy bạn nó quăng anh ơi em có test gì bọt rồi em có em có test gì bọt giờ nó báo anh thay bình xăng nha thay bình xăng nha nó quát đại heo tại sao thay bình nó nói là tại vì nó báo thay thay thôi nhưng mà cái vấn đề á anh không phải là dân kỹ thuật anh cũng không quan tâm là mày và kỹ thuật nhưng mà anh chỉ quan tâm anh quan tâm như nè tao mua mày hai con mẹ đúng không tao mua mẹ cốc với mẹ xịn mà con mẹ cốc á anh mua từ năm 2006 tới bây giờ là 4 năm con mẹ xịn anh mua từ năm 2008 tới bây giờ là là là coi như hai ba năm hai năm đi tại sao cái con cốc mà nó 4 năm mà nó chưa hư mà cái con xịn mà mới có hai năm nó hư rép nó ai biết nó báo hư em thay thôi ôi chứ mày ra ra mà biết sửa hả cái nó nói gì cái gì cũng thay hết trơn vậy cái nó nói là bây giờ á, trong cái tài liệu kỹ thuật á là nó nói là nó đang báo là hư cái cái phao xăng nó nói vậy thôi là nó trong bình xăng qua nó đóng cặn gì gì không biết nữa ý nó nói chắc anh đổ đổ đổ xăng ở ngoài thị trường là xăng dỏm á mấy em xăng mà xăng giả xăng gì đó xăng dỏm nó nói vậy xong giờ đóng cặn cặn gì đó thì nói thấy nó đóng cặn thì giờ mày thọ tay mày, mày mày bóc cặn ra cái đó không phải anh cái thằng cái cái thằng cái thằng mẹt này nó làm cái bình ngộ lắm nó làm cái bình nó đi căn cục kìa không có tháo rời linh kiện được mà nó cũng bán linh kiện luôn đó anh giờ tao không biết nó nói thiệt hay nói giả đó mày đúng không nghe nó vô lý cực kỳ luôn á trong khi á cái xe của anh là xe xịn anh lập lại lần cuối Mercedes 7 tỷ đó mã con kia là Mercedes 2 tỷ 7 mã con 2 tỷ 7 đi 4 năm rồi chạy gấp 3 lần con này luôn gấp 3 gấp 4 luôn chứ phải con kia là bốn mươi mấy ngàn cây rồi con này chưa được hai chục ngàn cây nha mấy em con mẹ trắng của anh chạy rất ít có khi hai ba tháng đóng bụi luôn không chạy mà chưa được hai chục ngàn cây mà bây giờ nó nói là anh thay bình xăng ví dụ như nó nói anh thay cái phao xăng cái kim xăng thì đi nghe nó còn có lý đúng không nguyên tắc tao gì tao thay đó chứ đúng không nguyên tắc tao gì tao thay đó chứ tự nhiên giờ mày bắt tao thay nguyên cái bình đó mà cái bình hỏi nó giờ họ tao hỏi tao hỏi, hỏi chơi mày luôn á bình giờ nhiêu tiền nó luôn đi à, cái bình này nhập về là 90 triệu <laughs> à, chưa thuế chưa phí thay nha anh vậy thì phê, th th th thuế phí nữa chắc ờ, lên tiền trăm rồi yes. đúng không cái bình không mà nhập về 90 triệu mày tính thuế tiền phí vô nó chắc tiền trăm không biết là 100 hay là 200 nữa Trời đất ơi, tao mới vụ kia hết 300 rồi nha Cái này là cái nó tức mấy em, nó liên hoàn luôn Nó có nhiều cái vấn đề là bức xúc Thí dụ như bây giờ tao hỏi mày cái bình xăng nằm chỗ nào Đúng không? Cái bình xăng nó nằm ở bên, bên hông cớp Rồi kỳ trước mày cũng thay cớp cho tao mà kỳ trước bình xăng tao chưa hư Rồi bây giờ tự nhiên mà thay cớp trả xe tao bình xăng tao hư, tao nghĩ sao đây? Đúng không? Có thể là trùng hợp Nhưng mà có thể nó cũng không trùng hợp Thí dụ như mấy em làm mấy em mấy em tình nghĩ sao tức không? nó quá ư là bức xúc mà nghe là nghe là nghe là rất rất là rất là bực mình và rất là buồn luôn á vậy tao hiểu sao đây vậy tao hiểu à mẹt mày cụ bắp thằng mẹt mày nổ đúng không mẹt mẹt xịn mẹt bảy tỷ kỹ ba chạy bình xăng mới có nhiêu đây chưa được uh, chưa được ờ, hai uh, chục cây nữa uh, bắt thay một cái bình luôn anh đánh giá chất lượng dịch vụ vậy được không anh là chủ xe mà các bạn thấy sao nhân viên của hãng á, báo anh á, là chưa có quyết định cuối cùng để đó kiểm tra và hội chẩn xong rồi kia, tìm phương án giải quyết sao cho nó nó nó nó gọi là nó nhẹ nhàng hơn chứ mà bản thân anh hỏi thiệt bản thân mày sửa xe mà anh mày thấy bắt thai nguyễn bệnh vô lý không nó vô lý à em thấy cũng vô lý thiệt nhưng mà giờ nó vậy em biết sao thì mày không biết sao sao tao biết sao nên giờ bây giờ nguyên nhân cái đó nó hư như thế nào cũng chưa biết nữa nói chung nó tóm lại mình là chủ xe thì mình có tâm trạng của mình mình có sự suy nghĩ của mình đúng không nói chung không có rên mẹ gì đâu không có gì phải rên 90 triệu hay là 100 200 triệu gì á thích thì chơi thôi đó nhưng mà là cái gì nó cũng phải có tính chất hợp lý đúng không cái câu chuyện của Duy Nguyễn trải qua đây á thì phần lớn các bạn không biết bạn đồng ý tôi không các bạn có mạc đâu các bạn biết thì các bạn nghe câu chuyện của tôi để bạn thấy và bạn có kiến thức để mà sau này bạn đối phó với câu chuyện của bạn thì có phải là nhờ tôi bạn có thêm ừ, kiến kinh nghiệm không vậy thì mua sắp đi đúng không ví dụ mà bạn muốn biết cái số 90 triệu của tôi nó lớn hay nó nhỏ vậy tôi bán súp ra nhiều quá thì bạn mua đi thì vì cái lỗi này nó làm sao cái lỗi này chẳng qua là cái cái kim xăng nó không nhảy thôi bây giờ xăng trong bình có chạy ngàn năm sau cũng không hư nữa kia nói anh vậy mà anh thấy cũng đúng đúng không bây giờ chẳng qua tao chạy tao biết khi nào hết xăng thôi chứ còn hả tao chạy hoài hoài hoài luôn vậy thì nếu mà mình quyết định mình thay cái này trong giai đoạn này là dở đúng không theo anh thấy dở cầm xe về chạy liền luôn thay thiết gì trên mệt quê rồi tự ái rồi nóng rồi đó cầm xe về chạy luôn hết xăng đổ hết xăng đổ ba ngày đổ một lần chơi vậy đó chơi lại về được không mấy em xong rồi quăng ra ngoài gara đồng chí nào sửa được cho tôi cảm ơn rồi lại sửa còn đồng chí đó báo nguyễn thai nguyễn bình luôn hả thôi dẹp luôn trời đất ơi chứ anh nghĩ anh, anh, anh nghe cái trường mà thay cái bình xăng là anh sốc tới ốc luôn đó em không thể nào một cái xe nó mới như vậy đúng không chạy ít như vậy á mà bây giờ á ngày nó nó, nó đùng một cái trong bất ngờ trong ngỡ ngàng một một, một, một phát một kêu ở ờ, à, thay bình xăng cái gì nó cũng phải có sự báo cáo ừ lộ trình này nó đỏ đen vàng đồ anh ơi bình xăng anh nóng cạn anh lao đi abc kiểu không có đâu rồi thay bình xăng rồi chắc bình nhập nữa không biết bình không lẽ bình xăng s này khác s kia ta thấy bình xăng nào cũng như nấy mà nó nó nó làm cho anh một vấn đề anh cảm thấy cuộc sống này bây giờ nó nó rất là nhiều áp lực áp lực nó đến cũng từ nhiều phía nữa mà nội cái xe không à anh tốn rất là nhiều giấy mực anh tốn rất là nhiều công sức tốn rất nhiều tâm trí tốn rất nhiều thời gian thậm chí mấy thằng nhóc của anh nó cũng tốn thời gian nó quay vlog quay video các kiểu mệt thấy bà nội luôn chỉ có con mạc thôi đó và cái năm gì nó xui giả mang chưa đó từ covid covid nhờ chuyển qua tới xe mạc xe mạc rồi này nọ chạy cơm làm canh uống ngọt hư hao từ vấn đề bảo hiểm vấn đề tai nạn giam xe giữ xe cất xe thiệt á bỏ tiền ra mua xe bây giờ không biết có hối hận không ta chứ biết ngày trước mua mạc cốc được rồi S400 thường thôi Đỡ tức S400 thường là nhiêu 3 tỷ mấy 4 tỷ Tự nhiên mình mua con S400 này vô Thốn quá trời luôn nó, Nên nó nằm ở trong một câu chuyện gọi là liên hoàn một Câu chuyện gọi là những cái biến cố Nó xảy ra liên hoàn Nó xảy ra dồn dập Mà nó dồn các bạn Nó dồn dồn dồn dồn dồn Nó rất là mệt mỏi Không lẽ giờ bỏ hãng luôn chứ thiệt á nếu tụi em là anh tụi em sao mẹ sách gara chạy ngoài hãng bảo hiểm dẹp hết đỡ tức đỡ bức xúc quá nhiều khi mình ngồi mình nghĩ không biết nữa gọi là cái đam mê cái tình yêu mình đặt vô mẹt đúng chỗ không ta nếu mà tao ở mỹ thiệt với mày tao chơi nhiều xe rồi oh, ở việt nam này tức trào máu luôn mình đã mình đặt trọn niềm tin vô mình mua mẹt cùi mình mua mẹt cốc đúng không hôm nay mình làm video mình khen mẹt cũng nhiều mình bán được được nhiều xe đó mà giờ sao tự nhiên cù bắp dê cha cái xe đường đường mẹt 7 tỷ giờ bắt tao thay một cái bình trong khi hư có cái phao nó nhiều khi anh ngẫm nghĩ mẹ tình yêu đặt lộn chỗ không trời không lẽ giờ mua một con bim đúp ta không lẽ hồi hào hào bim đúp không chơi đâu anh quất qua luôn quá chơi nay quanh quanh đừng chọc anh điên mốt nhà cửa anh xong hết đi anh có gara đó mua luôn chơi đang quanh quanh với Range Rover đúng không sài gòn ngập nước lội nước đi răng rover đó còn sài gòn mà đẹp đẽ đi Porsche đó, chơi vậy đó không chơi mạt nữa quê mạt rồi nghĩ sao tự nhiên cái xe 7 tỷ chạy chưa được hai chục hai chục ngàn moi nữa ông bá bắt thay nguyễn bình xăng rồi bà không thay gì nữa nè nhiều cái lắm á cái xe mạc trắng của anh chứ thay nhiều hơn mạc mạc xanh nữa không biết gì á mới có rẻ không ta giờ dạ, tự nhiên cái xe mình quăng tay nó này nọ rồi dễ báo từ lum chưa hết mà nghĩ sao ngành công nghiệp ô tô việt nam là nó chậm phát triển quá trời đúng không em yes. mấy, cái hãng như Porsche này rồi audi này nọ nè showroom đồ ít quá không có sự lựa chọn chứ thiệt á nhiều khi ra nước ngoài á thấy người ta chơi xe rất là nhiều đa dạng rất là nhiều hãng rất là nhiều ấy nó có sự cạnh tranh đúng không thằng mẹ bố láo tôi chơi khác chơi về nó mới men đó, anh nhiều khi cảm thấy anh tật anh gì tật anh chung thủy anh trung tình lắm em mấy em thấy anh son sắc vẹn thề với thằng mạc mấy năm trời luôn á cái gì cũng mạc mạc mạc người ta nhắc tới Duy Nguyễn là mạc CD nhắc tới Duy Nguyễn là mạc trắng không à đó mà giờ tới thời tới thời chắc lựa thời mà đẩy thế mà lựa thế đẩy xe luôn nhưng mà nói thì nói không bán xe đâu đừng hỏi mấy em sẽ hỏi anh Duy Nguyễn bán xe nhiêu nhiêu dẹp nhân viên đi không bán để đó đó mua thêm thôi chứ không bán tại vì xe là tiêu sản mà mấy em mấy em gài vô thế anh Di chạy xe xe anh Di năm tuổi rồi thôi Di bán em nửa giá đi thôi dẹp mệt lắm mệt lắm em đó xe là tiêu sản nên quan điểm của Di không bao giờ bán xe để nó coi không bao giờ bán xe xe để cổ luôn mẹ E20 để luôn hai chục năm luôn 11 cho con cho cháu nhìn thấy mẹ con nội nó đi đó mẹ chỉ bố tàn luôn chơi vậy đó không bán xe bởi vậy muốn không bán xe thì mình phải làm có nhiều tiền để mình xây dựng một cái nhà bự một cái villa một cái villa không kể rồi đúng không villa modern đồ đàng hoàng có hồ bơi đồ đó 500 mét vuông đồ đó có giường có gara gara để được 6 chiếc xe thôi gara để được 6 chiếc xe thôi tao tính rồi từ đây tới lúc mà kia là chắc 6 chiếc đó là mục tiêu nhé em mục tiêu chứ còn ờ, làm được không làm được á thì thì thì anh không biết nhưng mà nói rồi bây giờ anh ờ, anh anh anh chán cảnh ở nhà cao lắm rồi anh chán cảnh ở nhà cao lắm em bây giờ anh anh, anh phải phấn đấu anh làm anh có kế hoạch để anh ở cửa rộng ở cửa rộng không ở nhà cao nữa nhà cao bây giờ bốn cái nhà của anh em thấy nhà nào cũng cao nhộng hết ồn ào quá giữa giữa sài gòn này nó nó nó nó, nó mệt mỏi nó ồn ào và ở như nó chật chội cảm thấy nó mệt mệt sao á nên anh cũng rất là muốn có những cái ngôi nhà nên đang kiếm đất kiếm đất mà thấy toàn cò vô chào dự án không má cò vô chào dự án quá trời mình nữa thì mình nói là mình đăng đất biệt thự nó vô nó đưa năm cái nền nhà phố mấy em nó nó vô đưa năm cái nền nhà phố mỗi cái nền là bốn hai mươi bốn hai mươi thì nó cộng lại cũng bằng hai mươi hai mươi đó xong rồi nó đưa anh nó nè anh, anh ghép anh ghép uh, uh, ủa năm cái nền năm cái nền này cộng lại thành cái nền biệt thự anh muốn là 400 rồi đó nó thôi trời đất ơi tự nhiên mua đất nhà phố mua đất nhà phố đi xây biệt thự là ngu muốn biết ngu sao bữa sau coi vlog nha giờ đang đi tại xe mấy em chia sẻ các bạn vậy thôi chứ không phải là vấn đề rên không phải là vấn đề than à là Duy Nguyễn giờ tốn hơn 90 triệu 100 triệu 120 500 không có không có đâu nó mệt quá tiền bạc là phù du thôi mà đúng không tiền tiền mất đi rồi kiếm lại được chuyện nhỏ quan trọng mình có bản lãnh kiếm tiền hay không thôi này không có rên mà chỉ bực đó bực ví dụ mà làm luôn lần hay là sau đó nó nghe nó vẻ nó hợp lý ờ sao sao chứ còn tự nhiên giờ nó nó gài vô mấy cái cái cái cái cây mấy cái game này thấy nó nó nó, nó nhức nhối và nó bức bối á mình á thì nói chung là tập di làm chuyện lớn không các bạn mấy chuyện râu ria cám lợn không có giờ ít giờ quan tâm á không bao giờ quan tâm mấy cái chuyện râu ria cám lợn chuyện nhặt chuyện nhỏ mà giờ cứ cứ đụng tới mấy cái này mấy cái này mấy cái này hoài thì cũng chả biết sao ngày mai lấy xe về luôn cọc thải khi thiết kia các bạn hoặc là qua video này các bạn có được cái sự chỉ dẫn cho duyên sao cho nó hay cho nó nó nói chung là có kiến thức giang hồ về cái mảng xe này á